lo cứ chi cho lo vì chúa đã đua tay hao luôn bon giờ hiểu trao cu cho khó lùa liền nó cu xa tôi